có bán nha các bạn với trên nền móng mình đã phạc bột rồi vẫn nhìn là những cánh lượn lớn cách ra một chút xíu rồi mình sẽ vẽ cánh thứ hai những cánh này là trong rất là nhiều video thì Mona cũng đã qua những cánh rất là nhiều rồi các bạn à, vẽ đi vẽ lại các bạn sẽ quen cánh thứ ba sát vào cánh thứ hai tiếp tục như thế mình sẽ vẽ phủ kín móng luôn tô lại một lần nữa cho nó đậm nét đây là bột bản và cây cọ số 3 đen nhé các bạn đây là cọ số 3 này thường thường thì vẽ lên móng thì chúng ta sử dụng cây cọ số 3 trừ khi móng ai nhỏ quá thì mình sử dụng ờ, số 2 thôi vẽ cắn bên trong này chồng lên ờ, một phần ba cái cắn ở ngoài thôi nhá vẫn để họ màu xanh ở ngoài tiếp tục các bạn có thắc mắc về uh, dụng cụ mà bên trường Mona đang sử dụng thì các bạn cứ comment phía bên dưới nhé em muốn được tư vấn về dụng cụ em muốn được uh, mua cái cỏ này ở đâu à, bột này vẽ ở đâu bột nào đẹp uh, rồi ờ, mua cỏ bạn có những dụng cụ gì vậy cô các bạn cứ hỏi rồi tán bột như thế nào Mona có những cái video tán bột ở phía bên trên đó các bạn có thể lật cái video ở đầu ở trên có những video hướng dẫn các bạn tán bột nè à, những cái nét vẽ căn bản đầu tiên đó có ở trên đó hết các bạn có thể theo dõi đó mình nhìn thấy những cắn nó lượn lượn với nhau rồi này thì nhìn sẽ uyển chuyển và nó sẽ mềm mềm mại hơn nó có chiều sâu 3D hơn ở bên trường Mona thì uh, hiện tại vẫn à, đang có cái lớp học miễn phí một ngày dành cho những bạn nào mà muốn à, học thử về cỏ bản 3D hoặc là các bạn không thích 3D thì các bạn có thể học thử về cỏ nét à, cỏ nổi đang có những lớp miễn phí một ngày ở trên trường như thế các bạn cứ mạnh dạn đăng ký để được lên trường học một ngày miễn phí nhé à, miễn phí như thế nào thì miễn phí toàn bộ nhé các bạn từ uh, dụng cụ đến uh, học phí khóa học đều là miễn phí hết các bạn chỉ đi người không lên uh, và có đồ nghề cho các bạn sử dụng hết nhé mình học thử mình mới biết là mình có khả năng vẽ hay không mình có thật sự mình thích nói hay không và ở trên trường cô giáo dạy các bạn các bạn có cảm thấy và bạn hiểu và bạn thích các cô hay không đó nên các bạn cứ nên mạnh dạn lên trường để thử cái môi trường ở trường này như thế nào và bên trường Mona hiện tại bây giờ cũng đang có uh, những cái quà tặng dành cho học viên VIP ở trong trường ví dụ như tặng cúp đồ chỉ giá 5 triệu nè tặng những khóa học đính đá nè À, và Mona không chỉ dạy các bạn về nail mà Mona còn có thể à, chia sẻ và hướng dẫn các bạn về cách kinh doanh làm sao để các bạn có thể đông khách và kiếm thêm ờ, thu nhập tăng doanh thu của cửa tiệm mình lên đó và Mona chia sẻ những cái gì mà Mona đã làm được À, những người thầy, những người bạn cùng với Mona đã làm được trong suốt thời gian qua thì uh, Mona cũng đều chia sẻ lại với học viên. Tại vì Mona thấy tình trạng của học viên mình bây giờ uh, có rất là nhiều bạn uh, sau khi học nghề xong thì bạn nào cũng có tay nghề rất là cao nhưng sau đó các bạn ra mở tiệm các bạn làm thì một thời gian sau các bạn ờ, có một số bạn rất rất rất là nhiều bạn đó là dẹp tiệm vì không có khách và không có doanh thu và nó không hiểu tại sao các bạn tay nghề rất cao như thế mà các bạn lại ờ, không kinh doanh được và phải dẹp tiệm bắt đầu các bạn lại trở đi ờ, đi làm thợ hoặc là các bạn lại chuyển sang một ngành nghề khác thì Mona cảm thấy là Mona rất là buồn do đó Mona sẽ tìm cách đã dạy các bạn nghề rồi thì dạy các bạn cách kinh doanh để kiếm tiền luôn hỗ trợ các bạn là đồng hành các bạn uh, suốt quá trình mà từ lúc các bạn học đến lúc mà bạn uh, mở tiệm thì Mona cũng muốn đồng hành cùng với học viên của mình đấy thế nên là các bạn cứ mạnh dạn đến trường để tìm hiểu xem trường mình dạy những cái gì và Mona có thể giúp được gì cho các bạn nhé đó bây giờ đã xong một cái bông nữa rồi đó thì ở bên trường Mona có rất là nhiều cô giáo viên giỏi và tận tâm bây giờ mình top lên này Vậy là mình đã hoàn thành xong ờ, mẫu 3D nữa rồi. À, chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.